Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân thương và lời chúc thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống đến với tất cả mọi người đang xem trên màn ảnh nhỏ nha Thì trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang thì em tình cờ được biết một cái căn biệt thự bỏ hoang hết sức là to lớn luôn ở khúc này và nghe lời đồn rằng trong cái ngôi biệt thự này đã có một cái thiếu nữ xinh đẹp mất ở trong đây và kể từ ngày đó thì căn biệt thự không hiểu lý do vì sao vì một cái tâm linh nào hay là một cái nguyên nhân nguyên nhân bí ẩn nào mà lại bị bỏ hoang đến tận bây giờ thì trên chục năm rồi nha cả nhà đó thì bây giờ em xin mời cả nhà cùng em khám phá review xem cái căn biệt thự bỏ hoang này có những cái điều gì bí ẩn ly kỳ ở bên trong hay không liệu có cái sự tâm linh nào bên trong đây hay không đi nha cả nhà bước tới cái căn biệt thự này thì mọi người biết đó phía trước đây á là cái lối đi mà nó bít là hết rồi gọi là cây cối xung quanh rồi sau nhiều năm bỏ hoang thì nó bít là hết rồi nó chỉ còn cái lối đi nhỏ mình đi bộ vào thôi và phía đây á là có một cái cây cổ thụ nha mọi người cổ thụ lâu năm thì à, trong cái chuyện tâm linh đó thì mọi người biết rồi đó cây cổ thụ bỏ lâu năm thì có những cái à, hương linh những cái phần âm ngự trị trên cái ngọn cây này hoặc là phía dưới gốc cây này và bên đây giống như là một cái à, quầy lễ tân thật là to lớn để tiếp khách trên đây là một cái lầu nữa có thể là lầu để ngắm cảnh ngắm mát gì đó không biết thì à, theo em được biết và được chia sẻ thiếu nữ đã mất trong đây rất là lâu luôn đi tới đây cảm giác nó ớn ớn cả nhà mọi người à, đi vô đây cũng thấy cái cảnh hoang tàn và hoang vu nè cả nhà bên đây là còn cái à, bụi rất là rậm luôn phía trước đây là một cái hòn non bộ và em nghe nói rằng hình như là thiếu nữ đã mất mạng tại cái hòn Nam Bộ này thì nhìn nó rất là đơn giản đúng không nhưng mà có thể là do cái tâm linh do cái à, khí số đã tận đây về mặt à, phong thủy thì cái hướng này quay về hướng Tây trong khi mặt đường thì quay về hướng Đông Bắc nha mọi người đó ai biết về phong thủy thì hãy à, có những cái lời nhận xét lời bình dưới đây để cho mọi người được hiểu thêm nha và bên đây á, thì em phát hiện thấy có một dãy nhà từng ô từng ô từng ô cũng có thể người ta bố trí như gì để có cái sự riêng tư cho khách lý do là cái kênh của em nó quá nhỏ cho nên em sẽ à, review thật là mau cái khu này cho mọi người xem sơ lược nếu ai cần chi tiết thì có thể để lại lời bình để em lại đến lần sau và review kỹ hơn nha cả nhà bên ngoài nhìn vô thì nó có hai khu và khu bên này rộng hơn là một cả nhà có thang máy nữa thang máy bên ngoài nữa và đặc biệt là những cái à, nhà bỏ hoang như thế này những cái khu biệt thự bỏ hoang như thế này thì có những cái thành phần vào trong đây để vĩ bậy đây là một cái môn nghệ thuật gì không biết nữa nhưng mà theo em nghĩ là hiện tại là cái môn nghệ thuật này làm rất là mất cái thẩm mỹ quan của một số thành phố lớn hiện tại đang là vấn đề nhức nhối và thời sự không biết mọi người thấy như thế nào về cái những cái tác phẩm à, sơn trên tường này nó sẽ làm mất cái mỹ quan của một số công trình nhưng mà đây là cái nơi thỏa xuất sáng tạo của à, những cái anh chàng những cái cô nàng này đây thì em mời mọi người cùng em bước vào trong khu này chắc ờ, bỏ hoang trên chục năm thì chắc nó không còn cái gì nữa đâu phía trong này thì ờ, nhà vệ sinh và đặc biệt là cái vị trí nơi này thật là đắt địa luôn cả nhà ôi có nhang wow ở đây nữa nè mọi người oh, có thể nơi đây đã từng xảy ra những câu chuyện tâm linh hoặc là một số thành phần vô đây cầu cơ nhưng mà Phan Đạt cái dấu tích này có phải là dấu tích cầu cơ hay không hay là một cái tâm linh nào khác thì mong mọi người để lại ý kiến dưới cho em nha em thấy nó cũng không hẳn là cầu cơ à đây mọi người số rất là nhỏ luôn DN 15 thì em nghĩ là Đồng Nai số 15 chiều nay đó thì phía bên này có một dãy phòng em nghĩ nó chắc chắn nó cũng ờ, giống như bên kia thôi không có gì rất là mát luôn ban ngày đi vô thì ờ, cảm giác nó cũng không có u ám cho lắm nhưng mà em phát hiện ra một điều là cửa và đã bị người ta lấy mất hết rồi nha có thể những thành phần bất hảo những kẻ hôi cũ thậm chí lấy những viên gạch ừ, lót ở dưới đây luôn cả nhà đó thì trong cái quá trình khám phá nhà hoang biệt thự hoang và những cái à, khách sạn bỏ hoang ngồi chuyện à, tâm linh ra thì còn có một số chuyện như là các thành phần bác sĩ và <coughs> thúi mọi người quá thúi luôn và em phát hiện có một cái con gà chết mà thú á ờ. ừ. thú kinh khủng luôn mọi người à, xin lỗi mọi người nha đi khám phá những cái ngôi nhà hoang thì gặp những cái chuyện đó là chuyện bình thường mọi người đây là những cái tấm hình của ờ, những cái anh chị ờ, làm mà ờ, có thể làm mà mất mỹ quan thành phố đô thị nè phía kia là một cái view biển hết sức là đẹp luôn rất là đẹp luôn và phía kia là cái hồ bơi bây giờ em sẽ đi lên phía tầng trên cho mọi người chiêm ngưỡng và khám phá nha em sẽ à, đi thật là mau cái khúc này thì phía dưới cũng giống như phía trên này nó thiết kế giống nhau nha đây là những cái à, bậc cầu thang nhưng mà đã lại bị lấy đi những cái à, miếng đá đá này có giá trị nha mọi người lót bằng đá granite hay là đá giờ gọi là đá gì á bất chợt nó quên tên mất tiêu rất là cái giá trị một uh, miếng uh, đá này á tính tiền triệu trở lên không nha mọi người nếu mình lót luôn á tính tiền triệu trở lên á đây cái sự tháo dỡ mất đi tất cả những cái lan can lối vịnh không thể nào mà lơ là được nha cả nhà dưới đây là một cái phòng là người nhà vệ sinh đa số là toilet người ta đã lấy hết rồi bồn cầu là bồn ta lấy hết rồi thậm chí những cái ờ, điện mà âm dưới đây người ta cũng lấy luôn rồi à. wow đi vô cái khu này thì hiện tại thì giờ này cũng 10 giờ 10 giờ sớm đây nè mọi người đây là những cái hộp quẹt này có thể là những người nào dân chơi thì nhìn vô biết ha ấy rồi quay trong đây quỷ bậy rất là nhiều luôn cả nhà không biết cái những cái nghệ thuật này là cái nghệ thuật gì nữa cho mọi người xem cái à, view dưới đây rất là đẹp luôn đó phía xa xa kia có các anh chị câu cá đánh bắt cá và biển ôi em nghe có cái tiếng à, ngừ ru con chắc có lẽ là những cái tiếng đó phát ra từ à, cái nhà bên cạnh ở đây rất là đông dân cư luôn không hiểu cái lý do vì sao mà gia chủ lại bỏ hoang không sử dụng một cái à, biệt thự hết sức là giá trị như thế này xây xong tự nhiên bỏ cũng có một cái lý do gì đó thì à, có thể suy đoán thôi do phong thủy hoặc là do một cái vấn đề tâm linh hoặc là một cái chuyện bí ẩn nào đó xảy ra chứ không ai mà hoang phí đến nỗi mà xây xong rồi bỏ cũng có một số người nói là rửa tiền chẳng hạn thì những cái chuyện đó thì à, em không biết nha nhưng mà cái chuyện mà cô gái đã chót ở đây thì em biết nào biết thì nói còn không biết thì à, nói không biết nha mọi người đây cả nhà ô những cái à, thanh à, để gắn la phong nó còn sáng chói luôn mọi người không hiểu sao vô đây cái camera nó hiện lên cái cái lạ lạ ở trên cái màn hình phía dưới đây là cái khu dãy trọ nãy mình nhìn nè mọi người thì em cũng tranh thủ em à, khám phá thiệt là mau luôn để cho mọi người à, xem nha Đây, kênh còn nhỏ quá còn ai muốn à, review khám phá chi tiết á thì à, hãy để lại những cái comment ở dưới em sẽ quay lại và khám phá những cái chi tiết cho các anh chị cô chú xem ờ. đề phòng nha mọi người ở đây nó tới hai ba lầu vậy đó em nghĩ à, nó sẽ xây cái kiến trúc giống nhau hết và cái mặt này là xây về hướng Tây luôn hướng Tây luôn Đó, không hiểu không hiểu là sai phương hướng hay là do một cái vấn đề tâm linh như cái vụ vừa à, rầu ở karaoke ở ngã tư cái gì An à, Bình Dương á mọi người đó vụ đó chấn động luôn đúng không thì em nghĩ cái vụ đó thì gia chủ sẽ à, không bán được cái miếng đất đó và sẽ à, không kinh doanh được oh, lên đây thì em thấy labo dời ra đây rồi nè và những cái miếng gỗ của à, khung cửa cũng lấy ra hết rồi chắc có lẽ những cái hàng này thì nó cũng giống như cái bên kia thôi bởi vì cái căn biệt thự này rất là rộng luôn và em sẽ cố gắng di chuyển thật mau để lên phía trên tầng thượng luôn này mọi người đây là cái thang máy nãy mình ở dưới ở trên mình nhìn xuống này ở dưới mình nhìn lên này đó còn lên nữa nè rồi xuống nè uhm. tất cả các bức tường đều thấy viết vỉa bậy và bây giờ hình như là còn một tầng nữa hay sao cả nhà chịu khó đi với em một đoạn nữa xem à, có điều gì bất ngờ trên sân thượng hoặc là trên đây nha cũng rất là nhiều phòng luôn nhà vệ sinh nè xem phòng này rất là nhỏ luôn cả nhà phòng này à, nếu mà cho mướn thì rất là chặt chội luôn á một cái diện tích đất rất là lớn như thế này một cái khách sạn đã xây giống như thế này mà cái phòng xây rất là nhỏ luôn bản thân em vô em thấy nó còn nhỏ không chỉ là khách người ta bỏ tiền ra người ta vô đây mình sẽ lên phía trên nữa nha mọi người xem có những cái gì bí ẩn phía trên hay không đây cả nhà đây là tầng cuối cùng rồi nè đó xuống nhìn xuống phía dưới nè cả nhà quá ớn luôn kinh khủng quá phía à, đối diện bên kia quý cô chú anh chị là thấy à, có hồ bơi resort của người ta đang hoạt động á nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người đang tắm à, trên cái hồ bơi ấy. Rồi. Bây giờ chúng ta đã lên tới sân thượng rồi nha cả nhà chuyến hành trình khám phá của ờ, mình cũng ờ, sắp kết thúc rồi à. Wow Bên kia là một cái ờ, đồi cát hồng Đồi cát hồng rất là đẹp luôn Cái khuôn viên của cái biệt thự này rất là rộng Rất là lớn và trên đây lại là những cái biểu tượng có thể đây gọi là nghệ thuật hay là gì mọi người hay là những cái à, làm cho xấu đi cái bộ mặt của đô thị em được biết là trong à, thành phố là có những cái nhóm chuyên gia đi vẽ ban đêm và những cái nhóm này là lách công an lách dân phòng lách mọi thứ để thỏa mãn cái đam mê gì gì đó không biết có phải là nghệ thuật hay không ôi một cái à, view rất là đẹp luôn bầu trời trong xanh mát rượi ở đây bỏ quý thì là rất là tiếc luôn nha cả nhà nhiều người không có chỗ ăn không có chỗ ở thậm chí phải sống ở những cái khu ở chuột những cái à, bãi tha ma những cái à, bãi rác và nằm ở đầu đường xó chợ vậy mà lại có những cái công trình kiến trúc hết sức là to lớn đồ sộ bỏ ra hàng chục tỷ đồng hàng trăm tỷ đồng mới có được vậy mà lại bỏ hoang ở một cái thành phố như thế này cho nhìn xuống là cả nhà Đó, rất là đã luôn ha mát mẻ bên kia là cái thang máy ôi đi chỗ này sao nó rung rung ớn này rồi TBL rất là cảm ơn mọi người đã xem đến ờ, giờ phút này em không biết ờ, nói gì hơn lời chúc ờ, sức khỏe và lời chào thân thương nhất đến với cả nhà nha hẹn gặp cả nhà trong các video tiếp theo của em nha bye bye cả nhà